Hello Xin uh, kính chào quý vị, quý chị và các bạn à, Em xin uh, kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có uh, rất nhiều uh, thông tin uh, Muốn được chia sẻ với quý vị, quý chị và các bạn uh, Thời gian gần đây thì uh, trên cái uh, không gian mạng Thì đã bùng nổ rất là nhiều những cái uh, thông tin uh, Nó rất là hot Nhiều những cái thông tin uh, rất là sôi nổi Và có nhiều những cái... Uh, cái phe nhóm đối lập <laughs> công kích và phản bác qua lại à, làm cái cộng đồng của chúng ta nó nó náo loạn và nó cũng à, có rất nhiều những cái à, chương trình à, rất là nóng bỏng và rất là lôi cuốn hấp dẫn à, làm cho chúng ta phải à, phải quan tâm và để ý theo dõi từng ngày từng giờ thì hôm nay em có à, mấy cái vấn đề muốn chia sẻ đến à, đến à, mọi người thì cái vấn đề mà nó quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề à, liên quan đến à, thần y và liên quan đến vụ thần y lừa đảo này thì à, kéo theo là nào là là là giới à, nghệ sĩ à, nghệ sĩ thì à, nó cũng có à, nhiều loại nghệ sĩ ừ, có những cái nghệ sĩ à, rất được đáng được trân trọng đó là những cái nghệ sĩ mà chân chính những cái nghệ sĩ mà cống hiến cho cái à, ngành nghệ thuật của nước nhà đấy nhưng mà trong cái ờ, cái giới nghệ sĩ thì cũng có nhiều những cái nghệ sĩ là họ rất là lợi dụng lợi dụng về những cái lòng thương của khán giả ừ, để ờ, họ làm những cái việc ờ, lừa bịp lừa đảo để mà mang lại cái lợi ích cá nhân đấy rồi liên quan đến đến đến uh, nghệ sĩ thì có những cái uh, cái đám truyền thông à, truyền thông mà như chị Hằng chị cũng nói là truyền thông cống á <laughs> tức là nó nào là báo đài báo đài thì cũng có nhiều nha cũng có nhiều cái tờ báo chính thống những cái tờ báo rất là cao quý rất đáng trân trọng họ đưa những cái thông tin những cái nguồn tin ờ, rất là có lợi ích ờ, cho ờ, đất nước cho xã hội ừ, cho người dân đấy nhưng mà có nhiều những cái cái báo đài thì họ đưa những cái thông tin sai lệch và họ cố gắng là làm lên những cái bóp méo những cái sự thật đấy họ bẻ cong những cái sự thật à, đấy đấy gọi là những cái báo đời đấy báo đời báo hại à, báo báo hại cho dân cho nước báo hại doanh nghiệp hàng trăm cái à, người youtuber đã lặn lội xâm nhập đi đến những cái à, nơi hiện trường để mà phỏng vấn nhiều những cái đối tượng mà được chữa bệnh từ những cái ông yên này rồi đến rất là nhiều những cái nơi mà có những cái nạn nhân đã bị ông này chữa xong rồi gây chết người đấy rồi có rất nhiều những cái người mà người ta được chứng kiến và người ta lên án đấy thì à, qua 3 tháng này thì đã được phanh phui lột ra là trần trụi ừ, à, những cái à, sự lưu manh dối trá của những của cái tập đoàn thần y này trong đó thì có những cái tên luật sư cũng đứng ra để mà mà mà mà ủng hộ rồi có những cái tên bác sĩ thì cũng đi theo à, để mà phục vụ rồi có những cái giám đốc đài truyền hình à, cũng à, đứng ra để mà quay clip rồi lăng xê đấy rồi có những cái à, ca sĩ danh hài à, cũng đứng ra để mà bia cho võ hoàng yên để làm cho võ hoàng yên nổi như cồn nổi đình nổi đám rồi à, xâm nhập vào cộng đồng rồi dựng lên những cái kịch bản à, chữa bệnh chữa chạy để mà nhằm cái mục tiêu là uh, trục lợi và lừa rất là nhiều tiền bạc của cải của nhân dân sẽ liên quan đến những cái thần linh à, thần linh mà làm những cái <laughs> công tác về tâm linh đấy à, hoạt động về những cái tâm linh ừ, đấy thì bây giờ cái ông thần y mà chữa bệnh không hết thì ông đổ cho là nghiệp à, cho là những cái bệnh nhân đấy bị nghiệp trước đây là có làm những cái điều ác à, nói năng những cái điều à, tục tiểu đấy nên mà bây giờ bị nghiệp quật nếu mà bây giờ phải giới thiệu qua cho một cái ông thần linh à, rồi sẽ giải nghiệp đấy đó là một cái hệ thống thì à, rất là khủng khiếp mà cái này thì à, nó tồn tại như à, cái lời mà có cái chị Thu Hương đấy chị Thu Hương thì chị có cái kênh ma sơ vui vẻ thì chị là một cái người à, suốt à, gần 2 tháng nay chị đã nghe được cái tin cái vụ này và chị cũng là một cái người người mà ủng hộ chị Hằng chị Nguyễn Phương Hằng để làm lên những cái clip chỉ là liên tục live stream có ngày là chị live tăng ca luôn có ngày thì live là 2 đến 3 lần live stream cả vào nửa đêm và live stream cả vào những cái lúc mà tờ mờ sáng <laughs> rất là tích cực à, ủng hộ đấy thì à, có nhiều những cái người à, khán giả đấy thì cũng nói à, à, Việt Nam bây giờ sao mà may mắn quá có được hai người phụ nữ à, rất là gan dạ dũng cảm và dám đứng lên để mà phanh phui sẵn sàng là đem đơn để kiện bất cứ những cái kẻ nào mà bênh vực cho cái ờ, cái cái cái tên võ hoàng yên này đấy thì ờ, sau 3 tháng mà chị hằng chị ờ, phanh phui và công kích và lên án và có cả những cái lá đơn gửi đến những cơ quan ban ngành để mà thưa kiện cái tên này ra tòa đó thì cái tên này là nằm im suốt 3 tháng này thì dường như là án binh bất động và nằm im đấy rồi có một cái người có liên quan nữa là một cái người xưng là thần linh à, đấy thì trước đây á nếu mà trong cái giới nghệ sĩ này có một cái anh ba nữa các bạn có cái anh ba cũng cũng cũng cũng dữ lắm nha cái anh ba là anh cũng à, anh cũng à, cũng là khét tiếng đấy anh à, anh làm nhiều những cái scandal này rồi anh hầu như là những cái người mà đi đầu trong cái chuyện mà mà mà bóng biết này các bạn tức là lúc nào cũng có gọi học trò nhiều lắm ừ, học trò đệ tử lúc nào cũng à, đầy nhà <laughs> hàng à, cứ tầng tầng lớp lớp ha chứ lớp này ra đi có, có lớp khác lại tới à, đấy là đệ tử rồi à, học trò à, đấy toàn những à, gọi là những à, à, thanh niên à, rất là trẻ trung à, gọi là trai đẹp à, đấy thì gần đây thì ờ, chị Hương vậy cũng tiết lộ ờ, là cái chỗ cái ông thần linh này này à, à, lúc nào cũng có ờ, mười mấy em ừ, mười mấy em thanh niên à, rất là đẹp trai à, đến để mà nhận làm à, đệ tử học trò ừ, để cho ông này ông huấn luyện đấy thì trong cái giới nghệ sĩ đấy các bạn ạ như ông thần linh này ông gì là hầu đồng hầu bóng á à, là tổ chức như vậy á gọi là trái phép <laughs> đấy ngoài cái chuyện mà hầu đồng hồ bóng ra thì thực sự của cái nghĩa mà mà đồng bóng này này ở trong cái giới nghệ sĩ là nhiều lắm thì người ta cũng à, là gọi là cái bệnh hoạn đấy cũng rất là tội nghiệp đó nhưng mà khi mà người ta hoạt động trong cái lĩnh vực này rồi thì họ hoạt động lộ liễu lắm nha các bạn ừ, đấy họ họ đã đú đón à, xa đọa lắm ừ. À, trông rất là phản cảm đấy nha đấy rồi có cả những cái trường hợp mà gọi là biến thái luôn đó các bạn ạ trước đây mình cũng có một cái ca đấy đi qua bên mỹ đấy à, đi qua bên Mỹ xong rồi giữ cái trò biến thái đấy xong rồi bị bắt đấy cái ông gì mà gọi là béo béo đó béo béo à, cái ông béo à, đấy thì trong cái à, giới mà nghệ sĩ này này đấy dân của chúng ta đấy à, họ hâm mộ nhưng mà nó cũng giống như là rất là ngộ nhận cũng giống như cái vụ mà thần y vừa rồi đấy ngộ nhận đấy thì lúc nào thấy mấy ông ca sĩ đó, thì mình cũng cứ nghĩ là mấy ông hay lắm rồi thấy mấy ông mà danh hài đấy mình cũng tưởng mấy ông hay lắm nhưng mà thực sự mấy ông không có bao nhiêu đâu nói chung là cũng trời phú cho một chút năng khiếu đấy xong rồi à, lạm dụng quá mức cái bài hát mà để họ ra lò đó thì nhiều khi họ tập cả tháng trời đó các bạn ạ chứ không phải dễ gì đâu cho nên một ca sĩ một năm người ta ra có mấy ông buôn là như vậy người ta làm công phu lắm mà đầu tư lớn lắm đấy cho nên mà nhiều khi thì những cái sản phẩm ra thì tất nhiên là những cái sản phẩm đó là được trao chút như vậy thì nó phải hay rồi ngoài những cái chất giọng trời phú thì với tất cả những cái à, gì đó hỗ trợ đó về công nghệ về kỹ thuật như vậy đấy rồi về những cái à, sự dàn dựng công phu như vậy đấy thì nó phải hay rồi còn bây giờ mà cứ đi ra ngoài đi mấy ông ca sĩ hay đó nhiều khi đi ra đi đám cưới nhiều khi không dám hát luôn đó các bạn nó rồi nhiều khi đi ờ, tới mấy phòng trà hoặc là những cái quán karaoke đó không dám hát tại vì họ hát họ sợ là tại vì những cái ông buôn nghe thấy hay quá đi mà sao <laughs> ra, ra đây mà hát nó bèo quá đấy nó như vậy nó chứ còn thực sự ra họ chỉ có một vài bài bài tủ thôi một vài bài ruột thôi đó thì những cái bài đó thì họ đi đến chỗ nào cần thiết thì họ hát thì dĩ nhiên cái bài ruột rồi hát tới một ngàn lần rồi thì sao mà hát mà mà không hay được thì họ chỉ ờ, hơn nhau ở cái chỗ đấy thôi thì thay vì là mình đi chạy xe ôm mình đi làm tài xế mình đi làm công nhân mình đi cày thì họ ở nhà họ chỉ có luyện có nhiêu đó thôi mà thì làm sao mà không hay được đó cho nên mà cái sự hay của họ thì bây giờ nhiều người là ngông cuồng lắm à, họ ngông cuồng họ, họ họ cao ngạo lắm họ xưng danh rồi họ nghĩ là họ nó là một cái tài năng mà giống như là là hiếm có và tất cả đó là giống như là cái tài năng đó là mọi người đều là phải có cái nhu cầu phải trân trọng họ và phải công nhận họ và phải lắng nghe họ <laughs> đấy cho nên mà vừa rồi đấy là nó có một cái một với vài cái câu từ mà cũng do chị Hằng à, đôi khi chị nóng nảy mà chị cũng nói lên rồi à, nó nó gây gọi là là là ồn ào ở trên cộng đồng mạng à, chẳng hạn như chị nói là bây giờ là nghệ sĩ là là dân nuôi chứ đâu cũng nhờ cái tình thương của người dân đó rồi là sống bằng những cái cái cái cái sự ủng hộ của nhân dân à, bằng tiền bạc của nhân dân chứ còn bây giờ nghệ sĩ thì thì thì nếu mà bây giờ không có khán giả thì làm sao mà sống nó nhưng mà nhiều một vài cái nghệ sĩ cũng thành công rồi ấy, thì họ cũng đứng lên họ phản bác lại và họ lên tiếng họ nói là họ, họ, họ sống nhờ cái tài năng nhờ cái sức lao động lao động cực khổ ngày đêm à, để mà có được những cái sản phẩm như vậy nhưng mà bắt buộc là đánh đổi à, những cái sản phẩm đấy để mà lấy những cái đồng tiền à, từ khán giả à, để họ có được cuộc sống đấy nhưng mà thực sự ra cái cái đó là họ họ cố tình để họ nhào nặn ra những cái cái cái lý lẽ như vậy à, để họ phản bác thôi chứ còn thực sự ra cái hiểu về cái cái chuyện mà mà nghệ sĩ cần khán giả và sống là nhờ cái sự đùm bọc nhờ cái sự yêu thương của khán giả thì cái đó là nó quá đúng tại vì nếu mà một cái người hiểu biết đó, thì phải công nhận rằng nếu mà nghệ sĩ mà không có khán giả thì làm sao mà mà mà mà, mà phát triển được làm sao nổi tiếng được kể cả như bây giờ một cái nhạc sĩ đi người ta sáng tác người ta cũng phải cần có ca sĩ bây giờ một cái bài hát đó rất là hay đó nhưng không có ai hát cả không có ca sĩ nào hát cả cái ông nhạc sĩ đó hát có hay được không đấy thì làm sao cho cái bài hát nó hay được bài hát nó nổi được đó cho nên mà công nhạc sĩ thì cũng phải cần cái ông ca sĩ để ông ông hát ông hát lên cho cái bài nhạc đó à, ông làm cho cái bài nhạc đó à, nó được à, gọi là được được hoàn thiện nó thì cái bài bài nhạc đó nó mới được lan tỏa ra cộng đồng đó thì cái ông nhạc sĩ đó mới nổi tiếng nó mới có tên tuổi chứ còn ông ca sĩ ông hát được cái bài mà hay như vậy đó thì cũng mới được người ta biết đến đấy chứ nhưng mà bây giờ nếu mà ông ông dễ thương ông hay và ông dễ thương ông khiêm tốn đó thì mới được là khán giả mến mộ còn bây giờ ông hay nhưng mà ông kiêu ngạo à, ông hách dịch ông ta đây thì bây giờ người ta đâu thèm nghe nữa tại vì thực sự ra là cái này nó nó là một sự nghệ thuật mà à, nghệ thuật cống hiến mà nó rất là nhạy cảm bây giờ nếu anh hay nhưng mà anh phải có cái sự dễ thương trong đó anh có duyên trong đó người ta mới nghe còn anh hay nhưng mà anh kiêu ngạo quá mà anh anh coi coi trời bằng vung anh coi thường khán giả thì đâu có ai nghe nữa người ta mất hứng rồi <laughs> đâu có ai nghe nữa cho dù anh hay người ta cũng không cảm thấy hay cái youtuber bây giờ nó cũng cần cái sự may mắn nữa kể cả ca sĩ cũng vậy nhiều người hát hay lắm nhưng mà đăng cái clip lên có vài người xem à đó rồi nhiều cái kênh uh, truyền thông á nhiều cái kênh uh, như đài thành phố hồ chí minh nha nó có nhiều cái chương trình hay lắm có rất nhiều những chương trình hay nhưng mà đăng cái clip lên á nhiều khi cả năm trời mà được có chừng vài chục người xem à à, mà người ta xem <laughs> giống như xem qua loa rồi người ta cũng chẳng có thèm mà like liếc gì có xem xong rồi bỏ chạy rồi xem xong thì comment uh, qua loa vậy thôi à, anh ờ, anh nói hay lắm anh làm hay lắm <laughs> vớ vẩn vậy thôi chứ còn à, bây giờ thì người ta đua theo một cái gì đó mình cũng không biết nữa nhiều khi là ở mình á cái dân Việt Nam mình á là nó có hiệu ứng đám đông chẳng hạn như làm kinh tế thì kinh tế phong trào đó mà cái ờ, cái gì cũng vậy thì nó theo cái hiệu ứng chẳng hạn như bây giờ trên cộng đồng mạng nó có một cái gì đó ừ, nó bùng nổ nó thì người ta chạy theo cái đấy thôi chạy theo cái đấy rồi nó cũng chia làm hai phe chẳng hạn như một phe thì ờ, thì ủng hộ và một phe thì ờ, thì không ủng hộ đấy là xong rồi nó gây ra một cái à, cái sự gọi là là xung đột nó ồn ào lắm xong rồi rồi chửi bới lẫn nhau đấy thì tại vì bây giờ cái thông tin nó quá nhiều mình cập nhật không có kịp các bạn ạ bây giờ một ngày người ta cập nhật từng phút luôn chứ không phải là từng giờ nữa tức là tất cả những cái đề tài mà nói về cái vụ mà thần y này là được cập nhật từng phút đấy thì uh, trong đó nó có ít nhất mình theo dõi đang theo dõi ít nhất là 10 kênh à, 10 cái kênh đó mà 10 cái kênh đó một ngày mà người ta chia sẻ lên đó thì có người người ta chia sẻ lên hai clip rồi có người ta livestream hai ba tiếng đấy thì hầu như là nó chiếm mất uh, gần như là hết cái quỹ thời gian của mình rồi đấy đó rồi đến lúc mà chị Hằng chị livestream đó chị livestream mà ít nhất cũng phải là vài tiếng à, có là mấy lần gần đây là chị livestream hai tiếng mấy gần 3 tiếng đấy thì nói chung là trong 3 tiếng mấy đó thì nó cũng phải ít nhất là mình phải chất lọc được khoảng là 30 phút là có những cái từ ngữ rất là mới và có những cái thông tin nó rất là mới đó còn lại thì chị cũng à, cũng gọi là chị cũng à, nói lại ừ, nói lại nhiều những cái cái cái cái thông tin mà để nhắc lại cho những cái người mà mà giống như là mới xem đó ừ, thì à, được nghe lại để cập nhật lại cho nó đầy đủ Đấy, cái vụ à, mà thần y à, là cái ông võ hoàng yên này thì bây giờ là nó đã lộ diện nguyên hình rồi và nó đã trắng đen rõ ràng rồi và thiện ác đã rõ ràng quá rõ ràng rồi nhưng mà tại sao tại sao vẫn cứ là có rất nhiều những cái người à, đứng về phía ông à, ông võ hoàng yên để mà bênh vực à, bênh vực một cách rất là quá đáng à, và trong đó thì có rất nhiều những người nổi tiếng à, sẵn sàng bia và sẵn sàng đứng lên ủng hộ và bênh vực cái ông Võ Hoàng Yên này đó thì lúc trước thì à, chị Hằng chỉ có nhắc đến là à, nào là ông à, <laughs> Hoài Linh nào là ông à, Mr. Đầm một cái à, cô mà ở bên Dubai đấy cô Phạm Nga đấy ôi nhìn cái mặt rồi nhìn, nhìn nó chán đời nó, nó, nó, nó kinh khủng luôn á ôi trời cái mặt nó rất là kinh dị đấy mà nó lên nó nói những cái từ rất là tục tiểu và nó bịa chuyện đó nó nói những cái từ không thể nghe được mà sao mà nhiều người cũng cứ xông vào để mà xem ừ. đúng là cái thời buổi mà thật giả lẫn lộn các bạn ạ bây giờ thì à, đó như cái tên mà võ hoàng yên đấy à, à, hắn là đã đã đã bị à, lột trần trụi ra như vậy đấy nhưng mà hắn cứ tính queo à, à làm như là hắn không biết gì á <laughs> làm như là không có tội lỗi gì á thế vậy nên mà cái thời buổi mà thật giả lẫn lộn đấy rồi nhiều những cái kẻ lừa đảo nó diễn tuồng diễn kịch đấy nó nó lừa bịp một cách ờ, rất là lộ liễu à, trước mắt mọi người nó coi pháp luật không ra cái gì cả à, đấy và kể cả như từ bữa đến giờ đấy đấy nó làm om tòm óm tỏi lên ồn ào chấn động cả một cái ờ, cái cái không gian mạng chưa có ai xác nhận và chưa có ai công nhận à, à, cái tên mà thần y đấy là là, là lừa đảo cả à, đấy cho nên là chúng hoạt động à, giống như là hoạt động trong cái chỗ không người đấy ừ, đấy rồi cái đám nghệ sĩ cũng vậy đứng về phía uh, cái tên uh, võ hoàng yên này và bênh vực uh, rất là, là, là mạnh bạo đấy nói những cái lời lẽ rất là sắc trượt rất là láo tuyết đấy chửi bới uh, óm lên ừ, đấy nhưng mà chẳng thấy bắt bớ gì cả à, đấy, thế mới, mới hay chứ thế gọi là quá tự do rồi à, bao nhiêu năm nay nhưng mà chưa có một cái vụ lừa đảo nào mà nó, nó hoành tráng như vậy cả mà nó, nó nó nó hay như vậy mà nó gây cấn đến như vậy tức là nó lôi được tất cả những bao nhiêu cái giới vào đó, từ báo chí mà cho tới đài truyền hình mà cho tới uh, à, cho tới uh, nghệ sĩ à, đấy rồi rất nhiều tầng lớp nữa à, tu sĩ nữa à, có rất là nhiều những cái tầng lớp là có liên quan đấy nhưng mà cái tên này á cái sự ma mảnh của tên này đó là nó đang dựng lên một cái cái à, cái cái cái, cái kế hoạch nó khủng khiếp lắm các bạn ạ tức là nó dựng lên một cái à, cái cái loại tôn giáo đó tôn giáo mà trá hình đấy nó trà trộn đấy tức là cái tên này nó đang là là là muốn là làm dựng lại một cái hình ảnh như là cái chị Thu Hương chị mới nói đó dựng lại một cái hình ảnh có một cái ông cha đấy một cái ông cha rất nổi tiếng mà người ở dưới à, cà mau nha là cha đó là cha cha cha diệp đấy ừ, đấy đó là, là dựng lên một cái hình ảnh à, là một cái khuôn mặt nó cũng giống giống là một cái bộ râu <laughs> cái bộ râu bộ ria rất là giống đấy rồi từ cái cách ăn nói từ cái cách ăn mặc à, rất là giống ừ, đấy dựng lên một cái hình ảnh của một ông cha đấy nhưng mà cái tên này á thì nó lại không có thể là nó sẽ không hoạt động theo cái kiểu thiên chúa giáo mà nó sẽ dựng lên một cái đạo mà giống như ngày xưa mà cái ông à, giáo chủ Huỳnh Phu Sổ đấy ông cũng từng dựng lên một cái đạo hòa hảo đấy hay là cái ông mà Phạm Công Tắc ông đã từng dựng lên một cái à, cái cái à, cái đạo cao đài đấy à, tất cả những cái đạo đấy là những cái bản sao thôi bản sao có đạo Phật thôi thì họ dựng lên thì nhiều người thì xưng là Phật tái thế rồi xưng là thánh tái tái thế rồi nhiều người thì xưng là thò thần mặt trời <laughs> đấy thì nói chung là người ta sẽ lấy tất cả những cái gì mà nó nó thánh thiện nhất Ừ, những cái gì mà cái hình ảnh là nó nó đức độ nhất à, có trong một cái tôn giáo để họ dựng lên một cái tôn giáo để hoạt họ hoạt động à, và những cái hoạt động đấy là tất cả là là là là, là chiêu dụ chiêu mộ những cái tín ngưỡng những cái người mà gọi ta đối rách về về tín ngưỡng đấy những cái người mà thấy tín ngưỡng thì họ thèm khát lắm à, họ muốn uh, có một cái tín ngưỡng có một cái tôn giáo để uh, để giống như là để mà họ cảm thấy là cái người có văn hóa là cái người có hiểu biết một cái người cao sang đức độ à đấy nó dạng như vậy nhưng mà thực sự ra đó thì tất cả những cái người mà bị họ chăn dắt ở ờ, những cái con chim đấy mà bị họ người ta chăn dắt đó là vô tình là làm một cái công cụ à, để mà à, nuôi nấng người ta à, để cho người ta leo đầu cưới cổ đấy rồi để cho người ta chơi chùa xài chùa <laughs> bằng những cái sự là dâng hiến à, hiến dâng à, cả thể xác và tinh thần cái thuyết của thiên chúa giáo á, nó có nhiều nhiều những cái cái cái cái cái cái câu từ ha nhiều những cái câu từ à, nó rất là nghịch lý rất là phản khoa học thực sự ra là bây giờ mình à, mình nghe cái chị Thu Hương á mình cũng à, cảm mến được chị đấy là chị có cái tinh thần yêu nước đấy chị cũng biết rất là nhiều những cái thông tin nhưng mà chị là theo đạo ờ, Thiên Chúa giáo đấy và qua một cái quá trình mình tìm hiểu về lịch sử thì mình cũng nghĩ là trước đây là mình mình thấy cái đạo này mình mình mình mình phản bác lắm mình không có thích tại vì tất cả những cái thuyết của họ là những cái thuyết nó rất là nghịch lý ừ, và nó rất là phản khoa học nó nói gì là ông chúa sinh ra sinh ra mọi thứ rồi ban phát mọi thứ rồi chúa cứu thế rồi chúa cứu rỗi loài người rồi cái gì cũng chúa hết á <laughs> cái gì làm không được cũng đổ cho chúa hết á rồi cái gì sai cũng đổ cho chúa hết á rồi làm sai á làm sai nó gây tội ác á, thì về xưng tội rửa tội là hết đó rồi đầu đọc những cái trẻ thơ nó mới lọt lòng thôi à, mới đẻ ra mới được có vài ngày thôi là bắt đầu đi rửa tội rồi cho gia nhập vào đạo rồi thì cái đạo đấy thì nó không có tự do đấy nhưng mà qua một cái quá trình mình tìm hiểu đấy thì mình cũng thấy là có thể là có ông chúa thật có ông chúa thật nhưng mà ông chúa đấy thì người ta rất là rất là chuẩn mực tức là cái ông chúa đó chẳng hạn như ai đó mà có cái tâm ác mà đến đi cầu cầu xin là không được rồi cái ông chúa đấy mà chẳng hạn như là ông chỉ giúp những cái người nghèo thôi là giúp những cái người bị chèn ép thôi đấy thì có thể là có ông chúa đó chứ còn cái ông chúa mà để đi cầu xin để mà làm tổng thống rồi các ông chúa mà để mà họ đến cầu xin để mà cho mà giống như để mà là cầu cho đảng cộng sản mà sụt đổ <laughs> hay là cầu mà để mà đánh phá à, những cái nhà nước chân chính á, thì chắc cũng không có đó cho nên mà có thể là có một ông chúa mà ông hiện thân để ông cứu ờ, cái à, Việt Nam mình chẳng hạn như ngày xưa cái thời Ngô Đình Diệm đó cũng là Thiên Chúa giáo thì rất nhiều người cầu nguyện để cho cộng sản sụp đổ mà cuối cùng cộng sản nó không sụp đổ mà cộng sản lại giành thắng lợi thì có thể là có ông chúa đứng về phía phe cộng sản rồi có cái ông chúa mà giống như cái thời covid này này nó có hàng à, hàng triệu con chim à, hàng triệu những cái con chim những cái tín đồ đấy cứ luôn luôn cầu nguyện là cho cho covid là nó về Việt Nam cho covid ờ, gọi là cho cái cái cộng sản ờ, cho nó sụp đổ rồi cho nó chết mẹ nó đi cho nó chừa đó, nhưng mà uh, cuối cùng là covid nó lại không có về mấy nói chung cũng có về Việt Nam nhưng nó về lẻ tẻ nó ít thôi <laughs> đấy còn những cái cái đất nước mà họ cầu nguyện đó thì nó lại bị dính covid đây rồi chưa trước đây đấy trong cái thời mà chiến tranh đấy thì Việt Nam có ít nhất là năm bốn người nha có bốn người là những cái điệp viên gọi là uh, cực kỳ nổi tiếng những cái điệp viên rất là giỏi cực giỏi luôn có bốn người đấy thì họ bên à, đạo à, đạo công giáo là một cái người mà mà mà mà gọi là rất là giỏi mà rất là anh hùng mà rất là yêu nước đó là ông à, Phạm Ngọc Thảo đấy là một cái nhân vật ở trong cái bộ phim mà cho cái nhà văn mà Trần Bạch Đằng là bộ phim gì nhà ván bài lật ngửa à, ván bài lật lật ngửa thì thì cái người mà tên là Nguyễn Thành Luân đó, thì đó là chính là là đóng vai ông Phạm Ngọc Thảo đấy ông đấy là một cái người công giáo mà mà nhà ông rất là giàu nha các bạn ông giàu lắm ngày xưa mà cái thời đó nghe nói là nhà ông là ông là có ngang đâu có kém gì công tử bạc lưu đâu ông là có hàng ngàn căn nhà đó là gia đình ông ấy nhưng mà ông vì cái tinh thần yêu nước mà ông đã đi ờ, đi đi đi theo cách mạng ừ, đi theo cách mạng và sau này ông chơi cái ván bài lật ngửa với ờ, anh em nhà ông ờ, Ngô Đình Diệm đấy và cuối cùng là ông hoạt động ở trong đấy chơi bài ngửa luôn ông nói là ông là người cộng sản luôn à, đó nhưng bây giờ thì ông uh, vô ông làm cố vấn cho ông nhu <laughs> đấy. ưng thì chơi không ưng thì nghĩ à, không ưng thì ra cứ còn ưng thì ở trong thành đấy ông chơi là xong là ông là một cái chuyên gia về về về gọi là đạo đạo chính đấy chuyên gia về đạo chính là và cuối cùng là ông bị ờ, ông ờ, ông bị một số những cái người ở trong nói chung là tay chân của ông ông thiệu à, tay chân ông thiệu rồi có một số những cái người nội gián à, đó thì là <clears throat> cung cấp thông tin và và xong rồi cho truy kích để bắt ông ờ, Phạm Ngọc Thảo bắt được xong rồi họ tra tấn cho tới chết thì ờ, ngoài cái nhân vật mà Phạm Ngọc Thảo thì còn có một cái ờ, ông nữa là ông Vũ Ngọc Nhạ nữa các bạn ông Vũ Ngọc Nhạ thì ông cũng là, là dân công giáo và sau này ông ông là một cái người nhân vật mà gọi là làm cố vấn cho ba đời tổng thống ngụy đấy à, nó cũng chắc cũng gần bằng cái ông Trần Dần đấy ông Trần Dần thì làm gọi làm cố vấn cho năm đời tổng thống Mỹ nhưng ông này mới có ba đời thôi à, đấy thì ông Vũ Ngọc Nhạ thì cũng là một người rất nổi tiếng đấy ông cũng là người công giáo và ông cũng à, là người yêu nước ông là một trong những cái nhân vật mà à, gọi là chui sâu chầu cao trong cái chính quyền à, Việt Nam Cộng Hòa và ông đã cung cấp được rất nhiều những cái thông tin tuyệt mật ừ, cho cái bên Bắc Việt tức là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cũng là một những cái đóng góp rất là lớn để mang đến cái thắng lợi cho cái ngày mà giải phóng 30 tháng 4 đấy ông đó là còn là, là một trong những cái nhân vật mà rất là quan trọng cái lúc mà ông ông đi ra ngoài ông là đứng về cái bên cái gọi là bên à, phe thứ ba đấy thì ông là hầu như là một cái người nhạc trưởng ừ, mà sắp xếp à, tất cả những cái à, à, những cái kịch bản à, những cái kịch bản mà chính yếu trong những cái ngày mà nước rút 30 tháng 4 đã từ bên à, bên đại sứ quán Mỹ mà cho tới à, à, bên à, bên giáo phận à, rồi cho tới à, chính quyền à, cái chính quyền của ông à, Dương Văn Minh tức là cái lúc đó lúc ờ, trước là ông Nguyễn Văn Thiệu thì ông cũng tư vấn ông Thiệu ra đi rồi sau đó thì ông sắp xếp cho ông ờ, tức là ông cũng có tiết lộ một số những cái ờ, cái kế hoạch mà cuối cùng là nhà nước mình đã sắp xếp cho ông Dương Văn Minh lên thay và hầu như trong những cái ngày nước rút đó thì cái công của ông ông Vũ Ngọc Nhã rất lớn thì hầu như ông sắp đặt mọi cái kịch bản <laughs> và diễn ra là theo cái kế hoạch của Bắc Việt rồi một cái ông nữa là ông Lê Hữu Thúy ông Lê Hữu Thúy thì ông cũng là dân công giáo ông là người Thanh Hóa thì ông cũng vào ông hoạt động à, ông cũng là một trong những cái điệp viên rất là nổi tiếng à, hoạt động trong cái chính quyền của của Việt Nam Cộng Hòa và sau này ông cũng là được phong là thiếu tướng ông cũng bằng cái chức vụ với ông à, ông ông Phạm Xuân Ấn thì ông à, Lê Hữu Thúy thì ông cũng là một cái người mà rất là tài tử nha các bạn to cao đẹp trai và ông à, quan hệ được rất là rộng với rất là nhiều những cái đảng phái và ông hoạt động rất là hiệu quả à, ông là một trong những cái người mà lấy được những cái danh sách mà 15.000 à, à, tù nhân ở ngoài à, côn đảo đấy để cung cấp cho cái cái hiệp định Paris đến thành công thắng lợi và ông là một người cũng không có kém gì ông ông Vũ Ngọc Nhạ nhá tuy là ông không có làm cố vấn tối cao nhưng mà ông hoạt động trong rất là nhiều những cái mảng về về an ninh à, đấy và ông là một cái người mà đã thu phục được rất là nhiều những cái người mà ở bên uh, hoạt động cho phe của Việt Nam Cộng Hòa à, là chạy sang hoạt động cho cách mạng đấy <laughs> trong đó có ông ờ, ông Huỳnh Văn Trọng đó là một người cũng rất là giỏi rồi ờ, một cái người nữa là ông ờ, Đặng Trần Đức ông Đặng Trần Đức tức là ông Ba Quốc đấy <laughs> ông cũng là một trong những cái người mà mà mà công giáo cho các bạn ừ, đấy thì ông đấy ông này ông Đặng Trần Đức này cũng là một trong những nhân vật giỏi lắm ừ, giỏi ông cũng hoạt động về bên cái mảng mà an ninh đấy ừ, ông ông hoạt động rất là sâu trong cái chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và ông cũng là à, là một trong những cái người là rất là nhân vật rất là quan trọng ừ, à, trong cái mạng lưới à, điệp viên của Việt Nam đấy thì trong cái à, <coughs> bốn uh, cái người bốn cái nhân vật mà mà người ta là những cái người công giáo yêu nước chân chính và người ta hoạt động uh, vì dân vì nước và người ta đã mang lại cái lợi ích rất lớn cho cái công cuộc mà, mà giải phóng dân tộc thì chị Thu Hương được thực sự là chị rất lành về về tôn giáo ngoài cái chuyện mà chị theo ờ, bên công giáo đó thì chị cũng còn bên đạo Phật bên các loại đạo chị cũng đều đều rất là hiểu kể cả như vừa rồi là cái đạo thờ mẫu rồi cái mà đồng bóng đấy đồng bóng đồng cốt đấy thì chị cũng hiểu tường tận luôn và chị nói là chị cũng cũng đã được là gọi là gọi là tổ nghiệp <laughs> tức là nhập vào đấy nhập vào và nói hết tất cả những cái chuyện mà cái ông Hoài Linh là ông làm đấy rồi nói tất cả những cái gì mà mà về cái giới nghệ sĩ đấy thì bây giờ quy tụ lại nói chung là nó có nhiều những cái thuyết mình phê phán nó nhưng mà một cái bóng dáng của một cái ông chúa nào đó có thể là chân chính và có thể là yêu những cái người những cái người lương thiện à, yêu những cái người bị chèn ép và yêu dân tộc Việt Nam đấy thì cái đó cái bóng dáng của ông chúa đấy thì mình cũng rất trân trọng rồi còn những cái người mà lợi dụng công chúa rồi để bắt đầu là xuyên tạc à, dựng lên những cái à, cái cái trò ma mị dựng lên những cái thuyết dựng lên những cái kinh kệ à, dựng lên những cái lời đồn thổi đã nói quá về sự thật à, tô cao cái hình ảnh công chúa à, rồi để mà để mà mị à, con chim để mà chơi chùa chạy chùa thì cái hình ảnh những cái người đấy là đáng phê phán cho các bạn và có rất nhiều những cha cố nha có rất nhiều những cha cố những linh mục những mục sư kể cả những giáo hoàng đó thì người ta lợi dụng cái hình ảnh ông chúa để mà người ta làm bậy nha các bạn người ta ma mị lắm nha rất là nhiều những cái cái tờ báo đấy người ta phanh phui đấy về những cái chuyện là gọi là là, là, là lợi dụng nha lợi dụng ờ, những cái chuyện trai gái đấy à, để làm bậy nha đó nó làm mất đi cái hình ảnh chứ còn nếu một ông chúa một ông chúa mà có thật thì người ta đơn giản lắm và người ta giản dị lắm à, và người ta không có cần quyền cao đức trọng đâu và người ta không cần tôn vinh quá đáng đâu ừ, người ta rất là mộc mạc nhưng mà người ta có thể là à, là là hiện cái quyền năng đấy để mà giúp đời giúp người trong những cái lúc cần thiết đấy kể cả như ông Phật cũng vậy cái ông Phật đấy ông à, Phật tổ đấy cái cái cái đệ tử hỏi ông là bây giờ ông tu được đến nít bàn rồi ông tới đỉnh cao rồi ông có thể là ngang với à, những cái cõi trên rồi những cõi chư thiên rồi ông có thể bằng trời bằng à, bằng bằng thánh rồi cao siêu lắm rồi thì bây giờ ông cảm thấy ông ông đang ở đâu ông như thế nào đúng rồi tôi bình dân lắm ừ, tôi rất là tôi là một người như bạn thôi trong tất cả mọi người trong tất cả mọi vật đều có tố chất của một ông Phật đây mọi thứ mình đều phải yêu thương hết kể cả đất mình cũng phải yêu thương mình phải biết được đất tuy vậy đó nhưng mà hòn đất chịu rất là nhiều những cực hình chịu rất là nhiều những cái cái cái sự xúc phạm rất là nhiều những cái trà đạp thế nhưng mà bình thường ta đâu có hiểu được đâu ta đi trên đất xong rồi ta ta làm bậy ở trên đất chúng ta cũng cũng cũng không có biết gì hết nhưng mà chính tất cả những cái sự vô tri vô giác đó đều có những cái linh hồn trong đấy hết đó. và chính đất là cũng như là Phật rồi đấy <laughs> Phật không có chấp ngã à, không có à, cạnh tranh không có ganh đua không ganh ghét à, không có ích kỷ không có um, phiền muộn à, đấy thì ông Phật ông nói là à, Phật chỉ là một cục kết khô thôi một cục phân khô thôi nên mà đừng có tô cao cái hình ảnh Phật à, cứ đụng cái là nó là phỉ bán phật đụng cái là phỉ bán chúa à, ông phật ông rất là giản dị ông rất là bình thường ông bảo là bây giờ tôi <laughs> lên tới đây rồi tôi chẳng là gì cả tôi thấy tôi rất là bình thường tôi rất giản dị và tôi cũng như mọi người thôi à, trong tất cả mọi người trong tất cả mọi vật đều có tố chất của phật và chúng ta mà cứ tu đi chúng ta cứ tu chúng ta cứ hành thiện hành đạo đi thì chúng ta sẽ trở thành phật thôi à, đấy phật ở trong ta mà đấy cho nên mà chúng ta phải hiểu về phật về chúa một cách cực kỳ đơn giản đấy để chúng ta bớt đi à, cái tiền bạc và thời gian vô ích nha chứ nhiều người bỏ thời gian nó suốt ngày suốt đêm ừ, đi học kinh học kệ rồi rồi à, đi cầu nguyện rồi đi nghe thuyết giảng rồi đến nhà thờ từ mờ sáng rồi đến nhà thờ từ lúc nửa đêm rồi để đi nghe giảng nghe này nghe nọ nhưng mà thực sự ra trong cái tâm của chúng ta có có Chúa trong đó có ông Phật trong đấy không mà chúng ta cứ ra làm sai rồi chúng ta cứ về chúng ta cứ đi rửa tội cho nên mà nhiều khi chúng ta ngộ nhận chúng ta học cho nó cố xong rồi chúng ta làm ác chúng ta làm gian chúng ta làm dối đấy như cái ông thần y đấy <laughs> miệng ông thì cứ suốt ngày ăn di đà phật rồi suốt ngày nói về đạo lý suốt ngày giảng về về về về về về hành thiện à, cứ, cứ, cứ lúc nào cũng nói là chúng ta mà làm ác là chúng ta phải lãnh nghiệp chúng ta mà nói bậy là chúng ta phải lãnh nghiệp rồi tất cả là phải là cúng dường rồi tất cả uh, phải là bố thí rồi tất cả là phải là phải làm từ thiện đấy rồi tất cả là phải dâng hiến <laughs> nói chung là người ta dùng những cái từ dùng những cái từ mà để cho cái người mà ngộ nhận đó, nghe thấy là muốn phải làm theo rồi nó giống như là một cái câu thần chú giống như là một cái mệnh lệnh rồi nghe là phải làm theo đấy cho nên mà qua tất cả những cái sự ma mị này đấy từ truyền thông truyền thông cống nha à, rồi cho tới những cái à, báo chí báo đài báo đòi báo hại nha đấy như chị hằng à, chị chị thu hương vừa rồi chị nói rồi đó chị sẽ là phanh vui hết từ cho tất cả những cái tổng biên tập mà cho tới đài truyền hình thành phố rồi cho tới những tất cả các cơ quan báo chí báo đài nha chị là phanh vui hết chị nắm điểm mặt từng người đến từng nhà đó để chị phanh vui ra để không có làm bậy nữa các anh phải làm việc phải nghiêm túc đi các anh bây giờ hưởng lương lương là từ đâu từ thuế của nhân dân phải không các anh hưởng lương mà các anh làm bậy không à các anh cứ đi phe nhóm mà các anh đi theo ác không à các anh bênh ác còn các anh thiện thì các anh đạp à, các anh trả đạp tức là các anh diệt thiện mà các anh <laughs> phủ ác đó thì như vậy là nó không được rồi bây giờ nhà nước ờ, quản lý không biết là <laughs> nhà nước quản lý như thế nào mà bây giờ làm ăn kiểu vậy là là nó trức quốc hết rồi đó mà chị Hương chị cũng lên án rất là mạnh về cái thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh là có thể là quản lý lỏng lẻo quá về cái giới nghệ thuật này là về cái giới truyền thông này đấy đấy rồi gần đây là không biết an ninh là có có có có có có, có cái vị gì không nhỉ không biết là, ờ, không biết là bên an ninh không biết là có ảnh hưởng gì không nhưng mà thấy an ninh thấy vào cuộc chậm quá thì không biết là, là nó có có cái sự cố gì không đấy nhưng mà làm như vậy thì là là là, là thấy là là người dân cũng không đồng tình đâu dân mình là bây giờ là biết hết rồi bây giờ mỗi lần mà chị Hằng nghĩ livestream là nó lên tới 200.000 người mà hơn 200.000 người được chứng kiến trực tiếp mà được nghe những cái lời lời người thật việc thật tuy là nói thật là là, là là làm mất lòng rồi sự thật mất lòng rồi nhưng mà phải nói thật cần phải đến lúc phải nói thật phải phanh phui hết tất cả những sự thật chứ còn chúng ta cứ nghe ngọt chúng ta cứ muốn uống nước đường không à chúng ta đang bị bệnh mà bây giờ chúng ta không có chịu uống thuốc đắng mà chúng ta cứ đòi uống nước đường thì làm sao hết bệnh được bây giờ bệnh ung thư là nó nằm ở trong người rồi bây giờ phải uống thuốc đắng thôi thật đắng càng đắng càng cay thì, thì <laughs> càng chua thì nó mới hết bệnh chứ Ờ, chứ bây giờ mà cứ đòi nước đường nước mía không uống rít rồi bây giờ là nó nó, nó là ra sinh ra cái chứng bệnh tiểu đường nó chết hàng loạt là đúng rồi đấy vì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đúng ra là nó có tâm công nghìn việc nó có bao nhiêu việc cần phải làm ngay phải làm gấp làm ngay làm bằng mệnh lệnh và làm quyết liệt và phải đứng phải chỉ đạo quyết liệt nó nếu mà bây giờ nói bây giờ chính phủ về đây cầm tay chỉ việc nữa thì nó hơi quá đáng nhưng mà thực sự không hiểu tại sao hiền quá bây giờ à, các bác lãnh đạo hiền quá bao nhiêu năm nay rồi hơn 10 năm rồi chưa có một cái vị nào mà xuất chúng cả chưa có cái vị nào xuất chúng chúng ta cứ hiền thế này thì thì hỏng hết đấy xong rồi để cho cho cho cho cho những cái tên ờ, rồi một lũ bìm bịp đó nó qua mặt nó nó diễn nó diễn trước ờ, thanh thiên bạch nhật mà giống như là diễn ơi cái chốn không người thế này thì chết rồi đấy cho nên mà cái ờ, cái bầu cử vừa rồi nó cũng có nhiều cái hay rồi nguyên cái thay đổi cho nhân sự à, của triều đình đấy tứ trụ đấy thì vừa rồi ờ, thấy thay đổi cũng hay lắm đấy thì bác ờ, phạm minh chính đấy bác ờ, thấy chưa biết là hành động của bác tới đây như thế nào nhưng mà trước mắt trước đây là bác đã làm ở quảng ninh đã làm ở quảng ninh là gọi là là là phát triển một cách vượt bậc rồi thì bây giờ bác lên cái chức mà thủ tướng chính phủ thì bác có những cái lời nói rất là hay bác nói rất ngắn gọn rất ý nghĩa và rất là sâu sát đi vào đi vào thực tế đấy nhưng mà tới đây bác chỉ đạo như thế nào bác hành động như thế nào thì cũng phải còn cần phải có cái thời gian chứ còn à, thực sự ra nếu mà với một cái à, cái tinh thần cái tinh thần và một cái khả năng như vậy thì chắc là đất nước sẽ có nhiều cái thay đổi và thay đổi rất nhanh thay đổi rất nhanh Đấy, nhưng mà cái thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cần <laughs> cần phải thay đổi cần lãnh đạo cũng phải cần lắng nghe để mà lắng nghe người dân góp ý thực sự ra là tôi cũng đã gửi tâm thư lên góp ý rất nhiều rồi nhiều những cái chương trình là là việc cần phải làm ngay là viết rất nhiều rất nhiều đấy nhưng mà cũng à, không tiện nói ra đây đang chờ xem là là, là thành phố à, sẽ là à, xử lý như thế nào và sẽ có những cái à, hành động như thế nào ngay kể cả thành phố thủ đức thành phố thủ đức à, bây giờ là nó là một cái cái cái tâm điểm à, trước đây cách đây ờ, mà một năm một năm về trước đó là một cái tâm điểm của dư luận tức là rất nhiều người hy vọng đặt cái niềm tin và hy vọng vào cái thành phố Thủ Đức là một cái ngôi sao sáng đó là một cái điểm nhấn à, của cả Việt Nam mình đó sau cái vụ mà mà là đặc khu cái vụ ờ, đặc khu là một cái kế hoạch à, một cái dự án rất là à, rất là tốt của ờ, thủ tướng à, Phạm Minh Chính nhưng mà sau những cái vụ ồn ào của cái của cái bọn chống phá thì thì cái kế hoạch đó đã không được thực hiện và thành phố Thủ Đức thành phố Thủ Đức là một cái điểm nhấn à, một cái hướng đi rất là mới là một cái à, cái thành phố mà dẫn đầu à, để cho rất nhiều những cái cái cái cái thành phố khác đi theo đó nhưng mà sau nhiều tháng rồi từ cái lúc mà ra tới bây giờ sau nhiều tháng rồi nhưng mà cũng chưa thấy một cái gì đó khác biệt chưa thấy một cái gì đó gọi là là đổi mới mà nhìn thấy mà thì đó là mới lạ mà cũng chưa thấy thì không biết được là tới đây thì ờ, không biết được là đã có cái kế hoạch gì cụ thể chưa có những cái gì đổi mới chưa thì cũng chưa biết tại vì mà hôm nay mình cũng có có góp ý một cái chương trình rất là dài có liên quan đến thành phố thủ đức có rất nhiều những cái việc cần làm ngay à, không biết được là là các cụ có có nghe theo để làm không chẳng hạn như là về những cái uh, hiến kế về về giao thông chẳng hạn như giao thông thì bây giờ bây giờ giao thông nó nó, nó hay bị tắc nghẽn ở trong những cái khu thành phố là nó do mấy cái cảng nhưng mấy cái cảng đó bây giờ có thể làm những cái hệ thống băng truyền xong rồi tập kết uh, container container đến một cái điểm nào đó gần cách cảng đó khoảng chừng 10 cây chẳng hạn như cảng cắt lái thì tập kết khoảng cách đó khoảng năm sáu cây thôi khu công nghệ cao hay là một cái điểm nào đó gần gần cảng đó xong rồi làm cái đường băng truyền đấy xong rồi cứ để container nó nó chạy vào đấy thôi cần gì đâu mà phải xe cứ xe và vận chuyển mà rồng rắn mà tới lúc nào cho vào tới nơi đấy hoặc là hãy làm cái hệ thống cáp treo đấy thì bây giờ cứ kêu ông Vin Group hay là cái ông Sun Group ông làm mấy hồi đâu một cái dự án đấy ông thi công làm chắc cao lắm một năm xong à còn bây giờ nếu mà anh làm một cái hệ thống đường sắt cồng kềnh là nhiều khi phải mất hàng chục năm có khi hàng nhiều chục năm đó tại vì bây giờ cái đường metro đấy bến thành Suối Tiên đấy có có có chưa tới hai chục cây số thôi mà làm cũng đã hơn 10 năm rồi cũng chẳng tới đâu cả à, đấy mà đấy là, là nhà thầu của Nhật rồi chẳng hạn như có một cái dự án nghe nói có một cái dự án đang bàn cãi đang đang lên kế hoạch để làm đó là một cái dự án ờ, làm một cái đường sắt từ sóng thần ờ, của Bình Dương đấy đường ra sóng thần của Bình Dương mà chạy xuống tới cảng cái mép thì bây giờ nếu mà làm cái đường sắt đấy thì cũng bao nhiêu năm nếu anh làm có nhanh lắm thì cũng phải mất 10 năm hoặc hai chục năm đó thì đến cái lúc đó thì nó làm nó mất đi cái cơ hội phát triển của, của, của, của thành phố rồi thì bây giờ thay vì anh làm cho đó thì bây giờ anh rút ngắn lại anh ra ngoài Long Thành anh chọn một cái điểm tập kết container một cái cảng khô đó tập kết container ngay đấy thì cái điểm ở đấy thì nó kéo được tất cả container từ đồng nai bình dương mà cho tới một số ở dưới cái ở ờ, long an đó thì đi về đấy xong rồi tập kết từ đấy anh làm một cái đường băng truyền đó từ cái băng truyền tải container đó nó sẽ nó sẽ kéo tất cả cái bằng ờ, cái container và tập kết ở đấy về tới cảng cái mép luôn đấy thậm chí là đưa xuống tận tàu luôn đó thì làm sao mà anh khai thông ờ, các cổng hải quan điện tử cho nó nhanh đó như Singapore đó làm ờ, khai thông điện tử nó chỉ có trong có mấy tiếng còn mình nhiều khi cả tuần mới xong tại sao bây giờ thông quan điện tử thì bây giờ là tất cả ấn nút hết mà sao mà chậm rồi tất cả những cái ngã tư mà mà mà kẹt đường đấy lâu nay cứ phải lên làm những cái dự án cho nó hoành tráng mà làm dự án làm gì cái đó vậy bây giờ cái ông mà sở giao thông vận tải thôi bây giờ bây giờ cái ông bộ thì thôi ông lo việc lớn rồi bây giờ cái ông sở đứng ra chỉ đạo trực tiếp luôn bây giờ các nhà thầu bây giờ nhà thầu nào làm cái ngã tư nào bây giờ cái ngã tư này là ông làm bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian đấy ông nào làm nhanh nhất ông nào mà tiềm năng nhất tiềm lực nhất đấy thì cho ông đó đứng ra làm mà cái giá hợp lý nhất đó thời gian bao nhiêu cầm tay chỉ việc cho làm cho nó nhanh chứ bây giờ cứ bày ra một cái dự án để làm tới bao giờ làm hết năm này tháng nọ rồi bây giờ ra vay lại xong rồi bỏ vài cái xe à, xe cẩu xe cuốc vào đấy rồi nằm yên bất động luôn vậy cứ năm này qua năm nọ rồi xong rồi ứng tiền đi mua đất rồi tới lúc nào cho xong nhưng bây giờ à, anh đào một cái đường hầm hay anh làm một cái cầu vượt thì nó có mấy hồi đâu tất cả mọi thứ là anh à, đã chuẩn bị sẵn rồi đến lúc mà anh lên dự án anh ra anh dẹp mặt bằng đây xong rồi anh lắp ghép lên thôi chứ có gì đâu mà lâu đó như ngày xưa đấy Liên Xô đấy xây làm một cái bức tường Berlin đó, 40 km làm có một đêm là xong rồi còn bây giờ công nghệ bây giờ anh đào một cái hầm 200 m thì anh đào trong vòng bao nhiêu ngày à, anh đào bao nhiêu ngày rồi kèm theo là tất cả những cái hệ thống mà chắc ờ, là là âm đã chẳng hạn như là ống nước rồi dây điện rồi các thứ cáp kiếp đi, anh làm trong vòng bao lâu là xong rồi anh đem bê tông đến đó anh lắp ghép vô thôi anh làm xong rồi thêm cái công việc trang trí đó là xong chứ có gì đâu nhiều khi lại nói là bảo mẹ mày không có chuyên môn mày nói vậy là ai cũng chẳng nói được không phải đơn giản như vậy đâu nhưng mà đó là cái chuyện đơn giản cái đó là là chuyên gia phải tính được những cái nhà thiết kế phải tính được những cái nhà à, nhà thầu những cái nhà đầu tư phải tính được tất cả là làm đều là nó nó phải nhanh chóng gọn gàng chứ bây giờ làm cái bay tới bao giờ cho xong và trong khi đó là thành phố bây giờ cửa ngõ phía đông phía tây tất cả mọi nơi đều kẹt hết trong cái thời covid đấy đó chứ mà nếu mà xong covid rồi thì nó nó nó đều kẹt hết quá tải hết rồi và bây giờ như cái ờ, ngã tư MK ngã tư mình Thái rồi cái ờ, ngã ba An Phú đó rồi ờ, bao nhiêu những cái ngã ba ngã tư đó nó đều kẹt là những cái lỗi mà giống như là nó bị chậm tiến à, cái lỗi lạc hậu chứ tất cả các nước người ta đều có cầu vượt đều có hầm chui đã làm khi người ta làm người ta đã tính hết rồi còn mình đã làm xong rồi xong rồi bỏ đó tới bao giờ mới lên à, chẳng hạn như cái khu mà mà mà thành phố Hồ Chí Minh giáp Bình Dương cũng vậy cái khu mà ở ngoài à, ngày xưa đó là quận 9 quận Thủ Đức bây giờ cứ nhà là Bình Dương nhà thành phố nhà Bình Dương nhà thành phố nó xen kẽ nhau cũng không giải quyết được à, cứ bảo là là bây giờ là bây giờ xin là Bình Dương nó không cho nên bây giờ biểu quyết lên bây giờ kêu gọi người dân đó người ta giơ tay lên ai về thành phố thì về thành phố ai về Bình Dương thì về Bình Dương chẳng hạn như 100 người thì có 10 người theo Bình Dương thì 10 người đó thì cắt đất về Bình Dương cho ta ở còn lấy lại 10 cái đó suất đó cho thành phố mà hầu như bây giờ biểu quyết như vậy là trăm gần như 100 phần trăm người ta giơ tay về thành phố hết thì bây giờ về thành phố hết thì cắt hết cho thành phố chứ tội gì đâu mà cứ để mà cứ cái ờ, trong một cái hẻm thì là có 10 nhà thành phố 10 nhà Bình Dương xen kẽ lẫn nhau rồi làm sao quản lý rồi bây giờ nhiều cái cái cái cái hoạt động trái hình ờ, trà trộn vào đấy rồi báo là đối thừa báo bên này thành phố bên này bình dương không kiểm soát được anh quá hiền bây giờ lãnh đạo bây giờ phải sông sáo phải à, phải quyết liệt phải phải phải phải sông sáo phải quyết liệt lên rồi phải phải phải năng động lên rồi phải có tư duy rồi phải có tầm nhìn rồi phải có chiến lược chứ làm vậy sao được ờ, nếu mà nói như vậy thì nhiều khi lại bức xúc lại hận thù lẫn nhau nữa nhưng bây giờ nếu không không không làm được thì bây giờ mời ờ, <laughs> mời anh phạm nhật vượng đi đánh gôn một ờ, buổi thôi buổi ông chỉ cho ông chỉ cho mà làm mà mấy chục năm không hết việc à, đấy việc đây không chịu làm à, bây giờ có làm thì mới thấy nó có đổi mới chứ bây giờ không làm cái để đó thì sao mà thấy có đổi mới được thì bây giờ phải làm như bây giờ công trình mọi thứ thì cứ để trì trệ như vậy kể cả cái thủ thiêm cũng vậy thủ thiêm để nằm yên rồi án binh bất động vậy bao nhiêu năm nay rồi giờ nếu bây giờ trước đây đã từng thuê bên Mỹ bên Nhật người ta <coughs> quy hoạch rồi thì bây giờ dựa trên cái nền tảng đó nếu thấy không còn hợp lý nữa thì bây giờ cũng phải đi xuống tận cái ờ, hiện trường ờ, mà mà mà mà, mà khảo sát để mà xem mà vẽ lại chứ mà quy hoạch lại chứ bây giờ đường xá thì chẳng giống ai cả mà nhiều khi ờ, cái khu mà gọi là khu trung tâm của thành phố trái tim của thành phố mà đi vô đường nhiều cái hẻm ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo đi hẻm cụt bây giờ cây nào có cụt cây nào ngọt nghèo mới cho thông thoáng hết nói chung là nó có rất nhiều rất nhiều những cái việc cần làm ngay như bây giờ cái tài nguyên môi trường vậy thủ tục ờ, nhà đất vậy những cái văn văn phòng mà mà mà mà, mà làm uh, thủ tục đất đai rất là chậm chạp bây giờ người ta lên ờ, cổng thông tin điện tử lâu tất cả cái đó hoạt động bằng app bằng phần mềm hết rồi bây giờ anh cứ bò bò bò bò như con rùa ấy. vậy là làm vậy là sao bây giờ cố gắng anh làm cho nó nhanh nhanh anh cấp sổ đỏ cho người ta đi xong rồi người ta đóng thuế cho nhà nước có phải thu biết bao nhiêu tiền không một cái nguồn tiền khổng lồ hàng hàng hàng mấy trăm tỷ đô la chứ đâu phải ít nằm trong đấy ờ, trong khi đó thì ngân sách thì không thì cứ bảo là là, là là bây giờ nợ công quá nhiều rồi không có đủ ngân sách rồi này nọ nhưng mà tiền đang nằm trong đất đó nhiều lắm không chịu làm bây giờ không làm thì lúc nào làm bây giờ anh, anh anh làm một cái cổng thông tin ờ, điện tử đi tất cả những cái gì mà không có tranh chấp những cái gì mà mà mà mà ờ, mà đủ tiêu chuẩn để làm thì anh đơn giản hóa đi anh làm cho người ta à, người ta nộp nộp cái thứ ào ào ào trên mạng đó xong rồi anh ờ, cái gì thiếu thì anh kêu người ta bổ sung còn không thì còn có những cái gì khó đấy thì kêu làm cam kết cái lúc đó mà anh đã cam kết rồi mà anh anh làm không đúng với những cái gì anh khai báo thì anh phải chịu trách nhiệm thì tất cả những cái đó thì thì thì thì thì, thì, thì bắt anh làm lại thì anh sao anh anh dám phản ứng được đó còn những cái gì đủ chuẩn rồi thì cứ vậy cho đi thôi cho đi nhanh, nhanh lên làm nhanh lên nó nhiều thứ lắm à, nhưng mà <laughs> nãy giờ đi xa quá xa rồi nói à, bây giờ là đúng ra cái vụ mà mà mà thần y này nó liên quan đến tôn giáo các bạn ạ và cái tôn giáo mình cũng đã nói uh, nhiều nhiều clip rồi và cái tôn giáo bây giờ chúng ta đang rất nhiều người người người ngộ nhận nha chúng các bạn ngộ nhận và trong cái vụ này á nổi nổi bật lên ba cái nhân vật ba cái nhân vật mà hay nhất hiện nay và tất cả chúng ta nếu ai chưa có theo tôn giáo hoặc là ai có theo tôn giáo rồi Có một cái tôn giáo rồi thì chúng ta cũng phải lắng nghe ba cái nhân vật này Cái thứ nhất Anh Huỳnh Uy Dũng Tức là anh Dũng Lò Vôi đó Anh là một người là rất hiểu biết Anh từng là đại biểu quốc hội mà hiểu biết lắm Và anh cũng từng đi theo à, từng theo nghiên cứu nha nghiên cứu về tín ngưỡng nhưng mà bây giờ đúng ra anh cũng à, quy y rồi nhưng mà anh không có anh không có theo cái đạo nào hết á anh tại gia thôi anh nghiên cứu anh nghiên cứu về đạo phật đó anh có những cái chia sẻ về đạo Phật cực hay luôn và tất cả những gì mà anh Dũng anh đang làm anh đang thờ đấy là nó cực chuẩn luôn nếu mà một cái người nghiên cứu chuyên sâu về về tôn giáo về đạo Phật thì anh Dũng đang làm những cái gì đó cực kỳ chuẩn tức là anh đang trước đây á, cách đây mười mấy năm trước hai chục năm trước anh đã xây một cái nguyên một cái quần thể là là gọi là, là nó là cái đền thờ Đại Nam đấy Việt Nam Quốc tự gì đó tức là cũng có thay đổi tên một vài lần rồi nhưng mà nói chung á, là cái tâm của anh là một cái tâm là rất là cao cả rất là cao quý đó anh thờ là thờ Phật và thờ quốc tổ thờ từ vua hùng và thờ cho tới tất cả những danh nhân cho tới cả cái bác hồ đó gần đây là bác hồ đấy thì anh thờ hết tất cả những danh nhân nhá rồi thờ vua hùng rồi kể cả trước đó thủy tổ đã có hết tức là tất cả những cái người rồi có bao nhiêu dòng họ mấy trăm dòng họ là anh thờ hết đấy nhưng mà tất cả những người vô đó nha là không có phải là anh tùy tâm thôi nếu anh có tâm thì anh mua hoa mua quả gì đó anh vô đây anh cúng còn không có thì anh vô đây anh thắp nhang thôi anh bái tổ đó rồi là không có sư sãi gì trong đấy cả nên mà không có phải phiền chúng ta vô đấy chúng ta không có sợ phiền không có phải đọc kinh không phải à, không phải cung dường rồi không có phải ờ, công đức không có gì hết tùy tâm chẳng có ai muộn phiền với các bạn cả ừ, chúng ta cứ vô đấy thì đó đó là một cái nơi thờ cực chuẩn là anh thờ Phật à, Thích Ca Mâu Ni đó và thờ à, tất cả những cái danh nhân của Việt Nam à, trong đó có cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy một cái vị đấy là sánh vai với Phật Thích Ca Mâu Ni tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ông đó là từ là, là gọi là thái tử đó, thái tử Đạt Đa mà ông đi ra ông tu ông tu xong rồi ông à, ông trở thành Phật đấy ông hành đạo ông trở thành Phật và ông ông có rất nhiều những cái gọi là pháp bài pháp kinh kệ thuyết pháp ừ, đấy thì ông là một cái à, cái cái cái cái cái người mà <laughs> sáng lập đạo Phật và xây dựng lên những cái nền tảng cơ bản đấy còn Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam là cũng là một người là vua xong rồi à, nhường ngôi lại cho con xong rồi lên làm Thái Thượng Hoàng làm Thái Thượng Hoàng xong rồi khi mà đất nước ổn định rồi thì ông ra ông đi tu à, ông đi tu và ông tu cũng là đắc đạo đó các bạn ạ đấy, về sau này có nhiều những cái những cái chùa chiền mà ông xây dựng lên đấy, đấy thì còn tồn tại tới bây giờ và nó cũng à, rất là linh thiêng nhà cái đạo Phật hồi nãy thì mình không biết là có nói về cái ờ, đạo Phật mà ở ờ, cái đạo Phật mà của thời lý đấy mà gây dựng lên những cái kinh thành Thăng Long của mình bây giờ đấy tức là hồi đó là, là dời đô từ ờ, Hoa Lư đấy về Thăng Long đấy và làm lập lên cái thành Đại La đấy thì nếu mà mình chưa nói mình cũng nhắc lại đây thì hồi đó là có cái <clears throat> ông ông Nguyễn Minh Không nha rồi ông sư Vạn Hạnh nha hai người hai ngày đó là hai cái ngày cao tăng đắc đạo nha hai người đấy là hai người cực giỏi về bên ờ, đạo pháp và về ờ, để tìm ra được cái ờ, cái cái cái đất cái cái vị trí đắc địa để mà lập lên cái kinh thành này. Đại La thành Thăng Long bây giờ bây giờ là Hà Nội dọn dẹp tất cả những cái bùa chú những cái chấn yểm của cái cái thời cao biên để lại đấy à, xong rồi là kết nối lại tất cả những cái long mạch và quy tụ lại à, những cái hồn thiên sông núi và làm lên được một cái Việt Nam trường tồn qua nhiều triều đại và cho tới bây giờ còn tránh qua những cái cái cái thời mà bị à, Việt Nam mà bị à, bị à, bị đô hộ bị xâm lược đó thì là do là dời đô nha các bạn một cái thời là gọi là Hồ Quý Ly dời đô về Thanh Hóa thì bị nhà Minh đô hộ và sau đó là thời Nguyễn nhà Nguyễn là Nguyễn Ánh ông Nguyễn Ánh ông dời đô vào Phú Xuân đó, lập lên cái uh, <laughs> triều Nguyễn thì uh, cũng uh, sau được uh, hơn 60 năm thì bị uh, giặc Pháp đô hộ nha còn từ khi mà Bác Hồ đã đã đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình đấy thì lúc đó là Bác Hồ cũng đã À, thiết lập lại à, cái à, kinh đô Thăng Long nha trở thành thủ đô Hà Nội và khi mà nhà nước chúng ta đó đã chọn được một cái nơi mà địa linh nhân kiệt như vậy đó là một cái nơi trái tim của Việt Nam ừ, thì làm cho cái đất nước này nó có đầu có đuôi và nó có có trái tim có óc não và làm cho cái con rồng của Việt Nam à, được được được uh, hoạt động rất là mạnh mẽ và được phát triển <clears throat> cường thịnh thì cũng hy vọng là đất nước Việt Nam mình nó sẽ kéo dài rất là thêm nhiều trăm năm nữa à, mình nói anh à, Huỳnh Huy Dũng là anh Dũng Lò Vôi anh là một người à, nghiên cứu về đạo Phật và anh à, thờ cúng à, rất là chuẩn mực và anh có những cái chia sẻ về đạo Phật rất là hay nha các bạn cực hay luôn nếu mà bạn nào mà có thời gian thì xem mấy cái clip ở trên kênh trường đua Đại Nam à, xem anh Dũng ấy chia sẻ về đạo Phật hoặc là cũng có đâu đó trong những cái cái talk show của chị Hằng anh cũng có xen vào đấy, thì anh à, chia sẻ về đạo Phật cực hay nhưng mà một vài cái câu của anh nói mà những cái câu cơ bản nhất tức là Phật trong tâm của chúng ta đều có Phật và tu là sửa tất cả chúng ta đều phải sửa lại tất cả những cái sai lầm sửa lại tất cả những cái sai lầm ừ, và <clears throat> những cái gì chúng ta chưa có được hoàn thiện chưa chuẩn mực thì chúng ta đều phải cố gắng để mà trao dồi rèn luyện học tập trao dồi rèn luyện à, rồi để chúng ta tu sửa để chúng ta cũng đã thành một cái người à, con của Phật đấy thì tất cả đó là những điều tốt đẹp nhất và chị Hằng chị Hằng thì <laughs> lại được à, lại có một cái bóng dáng của một cái vị Bồ Tát sống các bạn ạ nói chung là anh Dũng thì có cái bóng dáng của một ông Phật nó thì chị Hằng có một cái bóng dáng có một cái vị Bồ Tát sống đó, chị Hằng thì chị cũng à, qua cái vụ à, thần linh đó thì chị cũng à, cũng cũng rất là bức xúc và chị quyết tâm là chị à, khui cái vụ này ra cho nó tới nơi tới chốn và cái vụ này khi mà chị khui ra thì nó liên quan tới rất nhiều người liên quan tới rất nhiều những cái tổ chức đó và những cái lời nói của chị là con người thật việc thật và chị là một cái người thẳng thắn đó nhưng mà chị là cũng là một người cực giỏi nha các bạn vừa đây gần đây thì hình như có một cái bài báo hay là có một cái <coughs> cái cái cái cái đài nào đó cũng nói về chị Hằng rất là hay đấy họ nói là từ trước đến giờ chưa có một cái cái người nào làm truyền thông mà nó hay như chị Hằng chị Hằng chỉ làm truyền thông nếu mà mới đầu chúng ta vào chúng ta xem thì rất là sốc nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta xem và tìm hiểu mà nó nó nó có tại chúng ta tìm hiểu nó có logic á. À, chúng ta tìm hiểu được hết tất cả những cái clip của chị nói á, rồi tất cả những cái talk show của chị trước đây á, thì mới thấy chị là một cái người cực hay luôn chị nói mà chị biết tiết chế ha chị biết uh, tiết chế rồi chị biết nhập vai à, rồi chị uh, biết thể hiện những cái cảm xúc à, và cái nào cần đưa ra lúc này và cái nào cần đưa ra lúc khác và chị sâu chổi nhiều những cái thông tin à, rất nhiều những cái thông tin và để dẫn dắt à, người nghe một cách rất là lôi cuốn rất là thuyết phục rất thuyết phục người nghe à, đấy cho nên mà chị làm truyền thông cực hay đấy thì tất cả những gần đây thì có khi có tuần chị livestream hai lần nhưng mà chị vẫn đủ những cái thông tin đầy đủ những cái thông tin mà có khi dư thừa nữa à, để mà chị uh, ờ, chia sẻ với mọi người thì uh, đó là chị cực hay mà và gần đây thì chị ờ, đã có một cái đội ngũ ờ, rất là hùng mạnh à, để mà mà mà cộng tác với chị để mà livestream mỗi ngày nha các bạn tức là chị có ờ, ít nhất là cũng có hai ba người trợ lý đấy rồi có một mc rất là chuyên nghiệp và có một cái dàn ekip là đi uh, săn lùng những cái thông tin đi tìm tòi những cái thông tin và về và hỗ trợ cho chị ấy và có cả những cái cái chuyên gia về âm thanh ánh sáng à, đấy tức là chị làm bây giờ chị uh, live mỗi ngày livestream là một cái livestream là nó, nó rất có giá trị và được uh, thu hút rất là nhiều uh, người đến uh, rất là nhiều người xem uh, và những cái youtuber họ cũng đến để họ họ, họ quay trực tiếp và chị Hằng đó là là có bóng dáng của một cái vị uh, Bồ Tát nha các bạn à, rồi còn cái chị Thu Hương thì có bóng dáng có một cái đức mẹ nha gọi là bên thiên chúa giáo mình không biết gọi là đức mẹ gì nghe nói đâu là Maria gì đó thì chị Thu Hương có bóng dáng có một đức mẹ đó cho nên mà tất cả những cái tín ngưỡng thì à, ở Việt Nam mình thì cũng à, cái tín ngưỡng lớn thì là có cũng có đạo Phật và đạo à, đạo Công giáo đó còn một số những cái đạo khác chẳng hạn như là đạo hòa hảo hay là cái đạo câu đài hay là tịnh độ hay là tịnh thất gì đó thì một số những cái đó là những cái bản sao thôi các bạn à, cái bản, bản sao thôi và họ cũng lấy à, họ mượn những cái à, à, hình ảnh của đạo Phật mượn những cái thuyết của đạo Phật để mà họ dựng lên một cái đạo đó để mà giống như là họ cũng vì một cái mục đích nha các bạn nên mà chúng ta cũng không cần phải quan tâm còn những cái ai mà đã quan tâm rồi thì chúng ta có thể phải tìm hiểu sâu thêm tìm hiểu sâu thêm để mà để cho mình đi có một cái hướng đi cho nó đúng nha còn về cái đạo Phật và đạo Thiên Chúa giáo đạo Công giáo đấy thì ở đây thì nó đã có ba người này nha các bạn có ba người này và chúng ta theo ba cái người này thôi là nó đúng rồi chúng ta không cần phải mất thời gian và không phải phải phải phải mất tiền bạc nha chúng ta cứ làm đúng theo ba cái người này thôi chúng ta có cái tâm thôi là được rồi nha chúng ta có cái tâm hướng thiện và chúng ta làm bằng cái cái cái cái con người thật việc thật bằng những cái hành động thật nha đừng có ma mị nha và, và phải có một cái tấm lòng yêu nước bây giờ thì mình có một cái ý là muốn à, nói thêm nãy giờ là chưa có nói về những cái đám à, nghệ sĩ showbiz rồi à, đài truyền hình rồi các thứ nha thôi và ờ, cái đấy thì cũng ờ, cũng không cần thiết cái đó thì xem mấy cái clip ở trên mạng giờ đầy mà nói chung là phanh phui hết rồi nói chung là trong cái ờ, cái đám mà giống như là báo báo đài mà giống như người ta người ta đứng về phía ông võ hoàng yên này à, cái đám đó cũng rất là nhiều nha báo đài đấy nha gọi là truyền thông cống nha rồi một cái đám mà nghệ sĩ kịch sĩ nha rồi tu sĩ nha à, đứng về võ hoàng yên nha là những cái đám đó là bây giờ cộng đồng cũng đang phanh phui nha chúng ta cũng cũng cũng phải cảnh giác thận trọng và chúng ta cũng phải nếu ai biết thì cũng phải lên án nha tại tới đây nếu mà bên ờ, chắc là bên ờ, ban tuyên giáo đấy họ sẽ chấn chỉnh lại hết tất cả từ những cái ờ, tôn giáo này những cái tôn giáo mà gọi là trái hình nha những cái tôn giáo mà mà không chính thống này không chân chính này những cái tôn giáo mà dân sự này là những cái đấy là phải chấn chỉnh lại có thể là dẹp bỏ nha các bạn và chắc là phải ban hành thêm nhiều những cái quy định mới nữa để mà quản lý chứ bây giờ tôn giáo mà tự do quá mà mà nó tùng um quá thì thì hỏng hết rồi tại vì bây giờ cái mùa dịch này này dịch này là đang mà à, nguy hiểm nhất đó cái mối mà hiểm họa à, mà to nhất đó là là từ tôn giáo các bạn ạ đấy tức là cái lần mà đầu tiên nó là ở bên ý đó, Vatican đó thì nó cũng à, rồi bên à, bên Mỹ đấy cũng có nhiều những cái tôn giáo đấy rồi bên Hàn Quốc đấy đấy thì có nhiều nhiều những cái mà gọi là người ta tụ tập đấy tôn giáo tụ tập đấy thì là nó bắt đầu nó mới bùng phát dịch nha các bạn rồi gần đây nhất là Ấn Độ ha Ấn Độ đấy cái đạo Hindu đấy đó người ta bất chấp tất cả những người người ta hành hương hàng bao nhiêu trăm người ngàn người hành hương về cái sông Hằng rồi người ta xuống đó người ta tắm gội người ta uống nước đấy rồi người ta không có đeo khẩu trang rồi kể cả cái sông Hằng đó là cũng cái nơi mà là thiêu người rồi bỏ xuống đấy nữa à, thiêu người những cái người chết về Covid họ thiêu họ nướng xong rồi họ thải xuống sông Hằng đấy rồi tất cả những cái đấy nó gây lên những cái dịch bệnh đấy đó cho nên mà những cái tín ngưỡng mà không biết tại sao người ta mê muội và người ta người ta sùng quá người ta tin người ta sùng quá mà thực sự ra cái đức tin đó nó nó không có mấy đâu cái đức tin nó chẳng qua là có thể là một cái sự ma mị thôi chẳng hạn như thằng à, cha mà võ hoàng y này này hắn sẽ dựng lên những cái đức tin đấy hắn sẵn sàng là nếu mà cái vụ này qua được là hắn hắn sẽ là là dựng lên một cái giáo chủ đấy giáo chủ đó rồi nó hắn sẽ Ờ, sẽ, sẽ sẽ truyền bá ra nhiều cái đức tin vậy là dân ta không biết là cứ tin theo cái đức tin đó thôi là là chết với nó hết rồi cái thần linh đó, thần linh đấy cũng tạo lên những cái đức tin và những cái đức tin đó là toàn là những cái trò bịp cái trò ma mị hết không có gì cái hết có gì đâu mà chúng ta phải đi tin những cái vớ vẩn đấy và họ dùng những cái bùa những cái ngải có thể là có bùa có chú có ngải và có những cái đấy thì nó cũng có đâu đó một vài những cái bóng dáng của những cái vong linh mà gọi là là ờ, những cái vong linh mà họ có cái quyền năng đấy có thể là sai khiến được và và dùng những cái đấy mà để mà, mà biết được những cái thông tin của cái những người mà cần à, cần xem bói toán hay là cần về cái việc âm gì đó thì có thể là họ dùng những cái đó để mà họ nói được họ nói có thể là đúng chứ không có sai nó nhưng mà những cái việc đó là nó có lợi thì ít nhưng có hại thì nhiều nha các bạn đó chứ không có không không có mang lại cái tốt đẹp gì cho cái xã hội này hết đó cho nên mà tất cả những cái gì đó à, tới đây là phải chấn chỉnh lại hết chấn chỉnh lại báo đài nha báo đài cũng ghê gớm lắm rồi showbiz nha showbiz showbiz quảng cáo bia nha PR cho những cái việc làm gọi là là là thất đức nha đấy vừa rồi là quảng cáo là thuốc này nó gọi là, là là loạn thần y đấy là bao nhiêu cái thuốc mà bán trên mạng ấy, toàn là thuốc vớ vẩn không à rồi thực phẩm chức năng nha những cái đồ đó nhiều khi là nó cũng vô hại thôi nhưng mà nó để chỉ đáng một đồng thôi nhưng mà bán đến 100 đồng đấy tức là à, nhờ cái đám mà nghệ sĩ kịch sĩ này này rồi à, danh hài này này là bia quảng cáo nhá để bán thuốc này rồi làm những cái chuyện là lừa bịp cộng đồng rồi chẳng hạn như vừa rồi là, là quảng cáo cả tiền ảo đó mà đó tiền ảo đó nhiều người mất ừ, quá nhiều tiền về cái cái cái cái, cái bitcoin cái oncoin gì đó là tiền ảo đấy là cũng cũng cũng gây dựng lên một cái kịch bản nha rồi để đi quảng cáo rồi để đi là ờ, là, là, là thuyết phục người mua nha người quen người thân là, là đi mua đi đầu tư là là mất mát rất là nhiều nha có rất nhiều những cái thành phố tỉnh thành thì trước đây là đang mở cửa mở cửa ra để mà làm kinh tế thì bây giờ phải kích hoạt lên à, kích hoạt là là gần như là 100 phần trăm cái hệ thống mà phòng chống covid lên à, để tất cả mọi người dân đều phải có ý thức à, để mà mà bảo vệ mình và bảo vệ cho cộng đồng đó thì mấy hôm nay thì cái covid ở Việt Nam đều tăng vọt nha các bạn là mỗi một ngày là tăng trên 200 ca và gần đây nhất là có ba mươi mấy ca đấy là ở trong một cái uh, cái cái gọi gọi là tôn giáo <laughs> nữa lại tôn giáo cái tôn giáo đó là tôn giáo ờ, phục hưng gì đó chúa gì đó nhưng mà nó cũng nó gần giống như đức chúa trời nha và trước là đức chúa trời là cũng cũng là lén lút xong rồi ờ, quy tụ họp hành ờ, rồi truyền đạo vớ vẩn nha đó, xong rồi gây ra dịch covid đó ở bên cả hàn quốc cũng bị nữa rồi tới bây giờ rồi tới cái uh, là thánh phục hưng ha lén lút hoạt động à, xong rồi là chui vô trong một cái phòng kín rồi là giảng đạo truyền đạo rồi cuối cùng là là nó gây cho mấy chục ca luôn thì đây là một cái cái cái cái nguyên nhân mà bây giờ là rất là khó nha rất là khó để mà phòng chống nên mà bắt buộc là bây giờ là nhà nước phải nhảy vào và và phải quyết liệt thật là quyết liệt những cái này gọi là không chính thống rồi và hoạt động với cái cái cái, sự mà gọi là dân sự gì đó sự thật nghiêm túc rồi tới đây á, những cái nào mà chân chính hoạt động được á, thì là cũng phải là phép tắc đầy đủ đăng ký đầy đủ và phải đóng thuế nha cũng phải phải phải phải phải phải khai báo về tài chính rồi sau đó phải đóng thuế rồi bây giờ cái ông nào mà muốn tham gia đó cũng phải đóng thuế luôn đó cho nó đỡ đi chứ bây giờ cứ ngộ nhận không à rồi cứ lao đầu vào như con thiêu thân đấy rồi xong rồi chết là chết cả đám luôn rồi làm loạn làm loạn cả đám luôn biểu tình nó thì có tốt đẹp gì đâu cứ xây lên những cái nhà thọ trà bá lên làm gì xây lên làm gì thay vì xây cái trường học là xây cái bệnh viện là làm cái gì đó cho nó có Ờ, lợi ích cộng đồng nhưng bây giờ xây lên xong rồi tụ tập xong rồi <clears throat> xong rồi truyền đạo vớ va vớ vẩn xong rồi gây dịch gây bệnh dịch mà cái bệnh dịch này là nó còn tồn tại rất lâu nha các bạn có thể là sang tới tới 2023 may ra là nó mới đỏ được nha còn như vừa rồi mới gần đây là mình nghe anh anh anh Dũng lò vôi anh có chia sẻ đó là theo cái cảm nhận của anh nha anh Dũng anh có cái cái khả năng ngoại cảm cao lắm đấy anh đoán trước rất là hay mà cách đây đâu hơn một tháng trước rồi anh nói rồi cái dịch này nó có thể trở lại Việt Nam mà có thể kéo dài tới tháng 7 tháng 8 chứ không có phải là là tới tháng 6 này mình ngưng được đâu nha đấy có thể kéo dài râm ran đấy rồi chúng ta cũng phải nghĩ tới là sống chung với dịch nữa đấy đấy nước Việt Nam chúng ta cũng quá may mắn đi tới bây giờ là nó cũng bị nhưng mà bị rất ít đấy thì làm sao mà dân chúng ta người dân chúng ta mà mà mà giác ngộ được mọi thứ này để cảnh giác thật cao độ này là phải là là là tuân thủ cái biện pháp 5K tối ưu ha trong rồi ngoài cái đó ra là chúng ta phải cố gắng là cùng với nhà nước để mà phát hiện ra những cái ờ, cái cái ờ, nhập cảnh ờ, trái phép này, rồi những cái những cái hội đoàn hội nhóm này, rồi họ truyền đạo trái phép này. Đó thì chúng ta tất cả là phải tố cáo lên cho nhà nước biết để mà ngăn chặn kịp thời. Chứ không nếu mà cái dịch này mà nó len lỏi nó nó nó nó xâm nhập vào cái cái cộng đồng của chúng mình á, nó cứ âm u, nó cứ râm ran như vậy đó thì nó bùng phát lên một ngày nào đó thì mình thì tai hại nó đến với với với cả dân tộc này thì nó là kinh hoàng mà vaccine bây giờ chúng ta đừng có tin vaccine vaccine nó chỉ chỉ có công dụng nhất định thôi nha nó chỉ có hiệu quả được khoảng chừng mấy chục phần trăm chứ không có nhiều đâu còn tất cả là người ta nói là người ta quảng cáo và người ta làm cái vấn đề về tâm lý thôi đó chứ còn vaccine là cũng chưa được bao nhiêu đâu chưa ăn thua gì đâu đó cho nên chúng ta đừng có hy vọng vào vaccine nhiều đó. còn cái vaccine của Việt Nam thì may là tới cuối năm nay thì cũng có thể là sản xuất được nhưng mà nếu mà mỗi người chích được hai mũi vaccine thì nó nó cũng đỡ đi một phần thôi chứ còn chúng ta cũng đừng có tin tưởng vào vẫn cứ phải là là là 5k cứ phải tuân thủ 5k là tốt nhất đấy thì bây giờ ờ, nhà nước Việt Nam cũng có nhiều những cái giải pháp để mà để mà phòng chống cũng cũng rất là hiệu quả rồi và đi vào giống như là chuyên nghiệp rồi nên mà tất cả chúng ta cũng phải tin theo nhà nước đấy chẳng hạn như anh ờ, Dũng với chị Hằng vừa rồi là góp cả ngàn tỷ đó các bạn góp cả ngàn tỷ cho cái quỹ phòng chống uh, dịch đấy mà chị còn tuyên bố là nếu mà dịch mà mà lỡ may á, xui mà dịch có nặng hơn nữa chị có thể là chi thêm một ngàn rưỡi hai ngàn ba ngàn bốn ngàn thậm chí chị có 10 ngàn chị cũng chi hết 10 ngàn tức là một người như chị Hằng chị đẳng cấp rồi chị đã đi lên tới đâu tới đâu tới đỉnh rồi mà bây giờ chị xả thân vì dân vì nước chị trở lại một con người rất là bình dân rất là giản dị rất là đời thường đó để mà chị à, lên án những cái kẻ lừa bịp những cái kẻ lừa đảo đó thì tất cả nhân dân chúng ta cũng phải chung tay với chị ấy nha chứ đừng có nghĩ là chỉ chửi là chúng ta cảm thấy là bị xúc phạm hay là chúng ta bị mất danh dự hay là chúng ta bị rêu béo hay là chúng ta bị phỉ báng đừng có nghĩ như vậy chúng ta chưa là gì đâu đối với chị hằng chúng ta chưa là gì kể cả một ông giáo sư nha cũng chưa tới đâu cả à, nhiều ông giáo sư lương làm lương tháng cũng có mười mấy triệu thôi chứ đừng có gì đừng có nghênh hanh hoang giáo sư chưa là gì cả à, nó một cái người tầm cỡ như đó người ta biết đủ thứ chuyện đủ thứ thông tin và người ta có đủ những cái tư duy sáng tạo và người ta có cái tầm nhìn nó rất là nó rất là sâu à, nó rất là, là là thâm sâu rất là uyên bác à, đừng có coi thường và chị đã xả thân chứ bây giờ chị à, có gọi là, là là là có đủ điều kiện để mà chị ngồi chị sống phè phỡn ha tiền bạc thì bao la ha. nhà thì nhà cao cửa rộng xe sang <laughs> siêu siêu xe đó, đó kim cương uh, thì cả ký uh, đấy còn ờ, đất thì ờ, cân số đó là phải cân ký nhưng mà số đó của chị mỗi cái số đó là nó nó rộng lắm nếu đất thành phố cũng vài trăm mét hoặc vài ngàn mét còn nếu mà đất mà đất ở tỉnh thì nó vài trăm hecta hoặc vài ngàn hecta chứ không nhỏ ừ, đấy cho nên mà đấy như vừa rồi là anh Dũng anh cũng rất là tâm đắc trong một cái dự án anh làm một cái ờ, nhà máy xử lý nước thải cái nhà máy này thì anh đầu tư lâu là 10.000 tỷ đấy nó gần gần 500 triệu đô đó các bạn nhưng mà cái lợi ích nó mang lại nó lớn lắm đấy anh nói là cái này là anh tâm đắc lắm tâm đắc hơn cả là cái chuyện mà anh ờ, anh đi tu hay là anh xây chùa hay là đạo phật đạo phiếu gì đó tâm đắc lắm tại vì là cái nước thải này này nó có thể gây ảnh hưởng đến môi trường nha cho cả cộng đồng cho hàng trăm triệu người à, thậm chí cho hàng tỷ người giống như là cái cái sông hằng rồi đó ừ, đấy đó cho nên mà trước đây anh là cái người đi tiên phong trong cái vấn đề mà xây dựng khu công nghiệp và sau đó thì trong cái quá trình hoạt động thì công nghiệp đã thải ra quá nhiều nước thải và nó gây ô nhiễm môi trường nó gây à, tác hại đến à, đến đến đến đến cộng đồng cho đến những cái người dân và cho đến à, những cái gọi là sinh vật ở dưới nước nha các bạn bây giờ anh tính nghỉ ngơi rồi nhưng mà anh nằm anh suy nghĩ anh không yên anh bảo thôi bây giờ tôi phải phải phải vực dậy tôi phải ngồi dậy tôi phải suy nghĩ tôi kết hợp với mấy nhà khoa học để làm bằng mọi cách để tôi tìm ra được cái giải pháp mà làm sao mà tôi trả lại cho cái cái môi trường nước này nó trở về cái cái cái cái nước tự nhiên như cái thời mà gọi là mình chưa có công nghiệp đấy nên mà anh với tâm đắc anh xây dựng cái cái nhà máy xử lý nước thải với vốn đầu tư là gần 500 triệu đô và sau này cái mô hình này anh sẽ nhân rộng ra 64 tỉnh thành và nó có hàng trăm cái nhà máy nước thải ở khắp nước đất nước mình. Và cái nước thải của anh anh Dũng là đã được xử lý nghiên cứu xử lý thành công và cái nước thải đấy, nước thải công nghiệp đấy mà qua cái xử lý thì có thể uống được. Và hình như là tôi cũng thấy anh có uống rồi. <laughs> Đấy. đấy cho nên mà bà con mình rất là yên tâm và trong cái chuyện mà anh Dũng anh trả lại anh làm được cái cái vấn đề nước thải này là một cái vấn đề nhức nhói nha mà nhiều nước lớn á Mỹ Nhật nhiều khi người ta còn hạn chế thôi chứ không không phải làm được là toàn diện nha các bạn nhưng mà anh Dũng anh tuyên bố là có thể anh sẽ làm toàn diện à, trải lên khắp à, ờ, 64 tỉnh thành trả về cái môi trường nước tự nhiên như cái thời xưa ông bà mình đã từng được hưởng đấy thì đây là một cái vấn đề nó cực lớn luôn đấy nha chúng ta tu bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp thì cũng chưa chắc đã làm được điều này đâu đây là một cái điều mà mà tâm đắc nhất đấy thì tất cả là mọi người dân của chúng ta nếu mà chưa có cái à, cái cái, cái cơ hội để mà tìm hiểu à, chưa có cái dịp à, để mà à, tìm hiểu về anh Dũng đấy thì à, qua cái cái thông tin mình chia sẻ đây thì chúng ta cũng mới biết được à, nó là như vậy trên tinh thần như vậy và chúng ta cũng không phải tốn nhiều thời gian ừ, để mà đi mà lần mò mà đi mà tìm đọc hay là để đi tìm xem đó nó tốn quá đấy rồi <laughs> chương trình của mình thì à, tới đây mình xin kết thúc nha nói quá dài rồi một tiếng rưỡi rồi xin cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn quý anh chị và các à, các bạn cảm ơn à, các cô chú các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhưng mà mình nghĩ là à, mình chia sẻ như vậy chứ cũng à, ít người quan tâm lắm tại vì cái kênh của mình giống như là nó không có nổi tiếng lắm là không ai xem <laughs> nếu mà ừ, à, may mắn là mình có duyên với ai đó được một vài người xem đó thì mình cũng à, rất là trân trọng rất là cảm ơn à, à, những quý vị à, các bạn à, đã xem à, cái cái clip này đó chứ thực sự ra là cái cái cái hiểu biết và những cái thông tin mà mình có cũng không kém những cái kênh lớn đâu các bạn à, mình đọc sách nhiều lắm đó nhưng mà rất tiếc là Ừ, mình chia sẻ thì à, được ít người xem lắm ít người quan tâm lắm ừ, nên mà mình cũng không muốn chia sẻ tại vì chia sẻ mà như vậy nó nó nó giống như là nó nó uống lắm nó uống nó cũng giống như ca sĩ vậy đó các bạn ca sĩ mà nếu mà hát bài lên được người ta cô vũ vỗ tay thì vui lắm mừng lắm đó nhưng mà cũng cái người cũng ca sĩ cũng hát hay nhưng mà hát xong rồi người ta lạnh lùng chẳng ai vỗ tay <laughs> chẳng ai uh, ca tụng đó, thì thật là buồn lắm ừ, về không có cảm hứng để hát nữa đâu không có hết cảm hứng rồi hết hứng rồi không muốn hát thì cũng giống như ờ, những cái người mà mà thoát xô đó thoát xô hay là những cái người mà à, mà nói giống như mình này đó nếu mà mình nói mà được nhiều người xem nhiều người cổ vũ được nhiều người chia sẻ à, thì là cũng ờ, rất là hứng thú và mình còn muốn sưu tầm thêm đó ngoài những cái hiểu biết mình đã có sẵn mình muốn sưu tầm thêm để mà để mà muốn là chia sẻ những cái bổ ích những cái hiệu ích đến cho mọi người đến cho cộng đồng và mong muốn được tất cả mọi người là là là tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tất cả mọi thứ ừ để mà biết được tất cả những cái cái cái cái cái thông tin nó quý giá nó bổ ích như thế này để mình không phải mất thời gian mà phải đi tìm đọc phải đào bới tất cả lên rồi phải mất nhiều thời gian có khi là tốn tiền tốn bạc và còn chưa nói là nhiều người đi gọi là đi đi đi lệch đường sai hướng nữa đi gọi là lạc lối nữa thì nó uổng lắm Đấy thôi, nói chung là mình cảm ơn tất cả tất cả mọi người nha, tất cả các quý vị. Củng cố lại mọi thứ thì mình sẽ làm à, những cái chương trình cho nó chuẩn chu hơn, nó chuyên nghiệp hơn để cung cấp tới à, tới các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.